các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình xin chia sẻ về một cái chủ đề gây tranh cãi đó là lương ở Sài Gòn mức lương 10 triệu là thấp các bạn thì nếu mà nói về mức lương 10 triệu đó mà nói về à, 10 triệu thấp đó thì à, so với người Việt Nam là thấp các bạn nếu như mà người Việt Nam cái năng lực so với cái năng lực và cái trí óc của người Việt Nam á, thì mức lương 10 triệu là thấp ví dụ như khi mình đi ra nước ngoài á, người ta hỏi ở ừ, mức mày sống ở đâu nó nói sống ở Sài Gòn hỏi mức lương vị bao nhiêu mình nói 500 đô à, người ta nói là thấp thì thì nó rất là thấp so với à, một cái thành phố lớn so với một cái năng lực của người Việt mình thì nó rất là thấp nó phải là một ngàn đô trở lên thì nó mới là cao đó là nó mới là được mới là được nha so đó là so với nước ngoài nhưng mà do mức mức lương của trong nước của mình nó rất là thấp chứ thật sự mà nếu mà cái năng lực của của mình làm so với cái cái nền kinh tế này thì có phải là như vậy còn um, nói về ở trong nước này á thì nó tùy thuộc vào những cái ngành nghề nào à, ngành nghề à, vị trí công việc à, thì à, không thể nào nói được mức lương là bao nhiêu nhưng mà mình chỉ chia sẻ về cái số tiền 10 triệu thì có đủ hay là không à, thì 10 triệu thì là ok các bạn đó là được nó không thấp đâu các bạn 10 triệu nó không thấp nó là được nó không cao nhưng mà nó là được các bạn thì mẹ các bạn có thể chia sẻ cái cái, cái cuộc sống đó. ví dụ như cái người mà có nhà và cái người không có nhà phải đi thuê thì nếu như các bạn là cái người đi thuê mà cái dạng dạng ở sang á thì các bạn thuê một căn chung cư thì 6 7 triệu 6 triệu thì hai người chia ra thì mỗi người 3 triệu các bạn ăn một ngày 100 nữa đi ngàn trăm ăn cũng cũng được rồi đó cũng ấy rồi đó không phải là gọi là ăn gói ghém đâu ăn là ăn cũng ờ, cũng ok thì một tháng các bạn 3 triệu thì nó mới là 6 triệu à, xăng cộ đi lại điện thoại các kiểu à, một triệu nữa thì nó là 7 triệu các bạn thì các bạn còn dư 3 triệu các bạn có thể gửi về nhà một triệu và tiết kiệm 2 triệu đó thì à, nó là ổn đó các bạn còn nếu đối với những cái người mà người ta thuê cái nhà ở cái mức thấp hơn có nghĩa là ở mức thấp hơn nhà trọ xe phòng đó, thì người ta chỉ trả từ khoảng một triệu một triệu rưỡi một người thì các bạn sẽ tiết kiệm thêm được một triệu rưỡi nữa có nghĩa là các bạn sẽ gửi về nhà một triệu và các bạn còn về, à, về quê cho gia đình đó còn cái ba triệu rưỡi còn nếu những cái người nào mà không có gánh nặng ở dưới quê không phải gửi tiền về quê thì nó sẽ là 4 triệu rưỡi đó. hoặc là từ 4 triệu 4 triệu rưỡi có nghĩa là cái còn những người mà có nhà ở thành phố thì sẽ không phải đóng tiền nhà nữa thì sẽ dư thi một phần nữa thì nó sẽ các bạn có nghĩa là các bạn ở lương 10 triệu á các bạn sẽ dư được 50 phần trăm là 45 triệu à, 45 triệu à, là có nếu mà có gánh nặng gia đình đó thì chỉ còn 3 triệu 23 triệu thì vẫn ok các bạn các bạn dư 23 triệu một năm bạn dư 23 triệu đó thì đối với dư 2 triệu thì các bạn có thể ăn nhà hàng một tháng hai lần đó, ăn nhà hàng một tháng hai lần thì cái cuộc sống mà các bạn cũng như là các bạn không phải thiếu thốn à, các bạn cũng có à, đi ra ngoài ăn nhà hàng một tháng hai lần như vậy thì cuộc sống của bạn cũng là ok là ngon à, nó không giàu khá hoặc là giàu nhưng mà nó là được ngon chứ không gọi là thấp nha các bạn không gọi là thấp à, thì à, ví dụ như các bạn có con các bạn có con thì à, các bạn có con thì, thì các bạn phải có gia đình các bạn có gia đình thì các bạn sẽ à, có chồng hoặc có vợ thì người ta sẽ phụ thêm cho bạn có nghĩa là cái một đứa con đó thì uh, chi tiêu khoảng 5 triệu một tháng 5 triệu một tháng nha 5 triệu một tháng cũng là ổn rồi chứ không phải là gọi là là bèo đó có nghĩa là ổn có nghĩa là được chứ không phải là mình đang tính là ở cái mức được ổn chứ mình không có tính cái mức mà gọi là gói ghém giống như cái trường hợp 10 triệu hồi nãy nếu mà các bạn nào mà ăn gói ghém hơn có nghĩa là các bạn ăn ít hơn 100 ngàn các bạn nấu ăn ít hơn 100 ngàn thì các bạn sẽ càng dư ra nữa à, các bạn đi lại ít đi lại điện thoại ít hơn một triệu đồng thì các bạn sẽ còn dư hơn nữa thì mình không tính cái đó là ví dụ như gói ghém quá nó khổ quá đi mình tính là cái mức thoải mái sống thoải mái thì một đứa trẻ thì nó khoảng là 5 triệu 5 triệu đồng một tháng thì à, từ nhỏ tới lớn các bạn ví dụ như nhỏ không đi học thì uống sữa nhiều thì tốn tiền nhiều còn nếu mà lớn lên đi học ít uống sữa ăn cơm đó, thì à, thì nó cũng nằm ở trong khoảng 5 triệu 4 5 triệu ừ. còn ai mà ví dụ như um, người ta gói ghém hơn thì cũng ăn ít hơn ừ, học là học cũng đóng tiền chỗ lựa, lựa chỗ rẻ hơn hoặc là uống sữa uống sữa rẻ hơn chút thì sẽ dư hơn nhưng mà cái mức 5 triệu là cái mức thoải mái thì mỗi người chia ra hai triệu rưỡi thì hồi nãy các bạn cũng vẫn còn dư hai ba triệu thì các bạn chia hai triệu rưỡi thì có nghĩa là đủ cho một đứa con với mức lương 10 triệu hai vợ chồng thì sẽ đủ nuôi một đứa con ăn học đàng hoàng không bệnh như các bạn nhưng mà nếu bệnh thì có bảo hiểm rồi khi các bạn đi làm đó, thì à, nếu mà có thứ hai đứa con thì các bạn phải tăng thêm cái thu nhập tăng thêm cái thu nhập à, hoặc là các bạn ăn uống gói ghém lại thì sẽ đủ cho hai đứa con nhưng mà cái ước mơ về mua nhà hay là mua xe hơi thì nó quá xa vời nha quá xa vời nó rất là xa vời cho nên, nên là cái mức lương 10 triệu nó sẽ gọi là, gọi là ổn còn những cái bạn nào mà làm à, ví dụ như làm công nhân đi làm công nhân thì cái mức lương nó sẽ thấp hơn là 6 7 triệu thì à, 6 7 triệu thì nãy như mình nói là nó vừa đủ 10 triệu thì dư 2 3 triệu thì 6 7 triệu thì nó vừa đủ vừa đủ với cuộc sống thì nó sẽ cái đó là mình tính ăn uống ra nếu mà ăn mà mình gáo ghém thì nó sẽ dư ra nữa nha nhưng mà thì 60 triệu thì các bạn phải nếu mà các bạn có con á các bạn mà làm 60 triệu thì các bạn có con các bạn sẽ không nuôi đủ không nuôi đủ vì vậy các bạn phải tăng ca lên tăng ca lên để cho nó đạt được 10 triệu thì các bạn mới nuôi đủ đó và mới nuôi đủ hai đứa thì các bạn ăn gói ghém đó còn nếu mà hai đứa mà thoải mái thì các bạn phải tăng thu nhập lên thì đó là à, chi phí mà mình cảm thấy là ổn cảm thấy là ổn chứ không không không à, không, không à, không tệ không tệ không thấp các bạn không thấp mà không không phải là như người ta nói là ừ, quá thấp không sống nổi no no riêng về cái Sài Gòn thì các bạn phải biết là nó là một cái thành phố mà nó từ giá từ thấp cho đến cao từ thấp cho đến cao nó không giống như ở ngoài à, ngoài Hà Nội chẳng hạn ngoài Hà Nội có thể là theo cái kinh nghiệm của mình biết á, thì nó sẽ là từ giá nó sẽ từ trung cho tới cao không có thấp còn ở riêng ở Sài Gòn thì các bạn sẽ có giá thấp có nghĩa là nó phù hợp với mọi tầng lớp lao động có nghĩa là các bạn kiếm dễ cơ 10 ngàn cũng có 20 ngàn cũng có 50 ngàn cũng có và 100 ngàn cũng có đó, ví dụ, còn ví dụ như ở ngoài Hà Nội thì tầm trung với lên có thể là một dĩa cơm hai ba chục trở lên mới có còn kiếm dĩa cơm 10 15 ngàn không có chẳng hạn gì đó thì có thể là ở uh, có thể là ở đó thì các bạn sẽ khó khó hơn cho những người lao động nghèo đó, còn riêng ở Sài Gòn này thì phù hợp tất cả tất cả các bạn kể cả các bạn không có thu nhập cũng có mạnh thường quân cho luôn cũng có mạnh thường quân vô giúp cho bạn ăn có nghĩa là nó phù hợp à, nó tùy thuộc vào các bạn muốn ăn cái gì hay là chi xài bao nhiêu tiền thôi chứ còn các bạn muốn chi xài thấp vẫn có cái chỗ bán rẻ cho các bạn à, để cho các bạn mua chứ không phải là lúc nào cũng là cao lúc nào cũng là đắt đỏ không có có nhiều người ta nghĩ ừ thành phố à, Sài Gòn rất là qua lệ cho nên mọi chi phí đều đắt đỏ không có đắt đỏ các bạn có đắt đỏ có rất là mắc luôn nhưng mà cũng có rất là rẻ luôn chứ không phải là nó tất cả đều là mắt cho nên là à, khi các bạn à, giống như như mình nói các bạn ở mức lương 10 triệu thì các bạn chỉ à, nằm ở một cái tầng lớp để chia sẻ những cái thứ ấy thôi còn à, chi phù hợp với cái cái cái cái cái mức lương 10 triệu của mình chứ còn à, các bạn lãnh lương 10 triệu mà các bạn đòi sắm iPhone đòi sắm nhà sắm xe thì điều đó là không khó khó khăn rất là khó khăn à, thì à, mà khi ví dụ như có đứa con thứ hai hồi nãy mình quên chia sẻ khi mà có bạn có đứa con thứ hai có nghĩa là các bạn à, cũng phải cách mấy năm mới đẻ đứa con thứ hai chứ bạn đâu có đẻ liền được thì à, trong cái khoảng thời gian đó các bạn đã tích góp được ví dụ như một năm hai chục ba năm năm sáu chục rồi đó thì năm sáu chục rồi thì khi các bạn đi làm thì các bạn có bảo hiểm khi sinh đẻ thì cũng bớt nhiều chi phí đó, thì à, các bạn bù vô cái đứa con thứ hai đó, thì khi đứa con một lớn lên thì đứa con hai nói chung là đủ đủ và ổn à, không phải à, không không mua nhà nổi không mua xe hơi được nhưng mà cuộc sống ổn thì ở bên nước ngoài á các bạn thì cũng có rất nhiều cái y như Việt Nam mình thôi cũng có rất nhiều cái trường hợp người ta cũng sống cả đời người ta cũng không mua được những cái thứ mua nhà nổi người ta cũng ở nhà thuê cả đời luôn người ở tới chết luôn người thằng con lên cũng ở chết luôn đó. cũng không mua nhà nổi là nhưng mà nhưng mà cái cuộc sống cũng cũng thoải mái cũng ăn uống đi lại đi du lịch này các kiểu cũng được thì như nãy mình nói ví dụ như các bạn dư một năm hai triệu khi các bạn đi du lịch được một năm một lần ở, à, ở trong nước hoặc là đi vòng vòng Đông Nam Á một năm một lần thì đông đi trong Đông Nam Á khoảng 5 à, 6 triệu 7 triệu gì đó thôi ừ, nếu các bạn chịu chơi còn không thì các bạn tích góp 20 triệu đó để làm ăn làm vốn hoặc là để lo sau này hay gì đó đó thì có nghĩa là cái cuộc sống mà cũng rất thoải mái ăn uống thoải mái một ngàn trăm ngàn một người ăn cũng, cũng ngon rồi cũng thoải mái rồi chứ không phải là ăn tệ một năm đi chơi một lần nó du lịch một lần một tháng đi ăn nhà hàng hai lần một hai lần như vậy là cuộc sống cũng đã rồi cho nên là không không thấp nhưng mà so với cái mức lương mà ví dụ như người nước ngoài họ vô đây họ trả lương với mình nó 10 triệu thì thì đối với họ bèo quá hoặc là nhưng mà thì đối với ví dụ như năng lực của người Việt mà mình mình tự, tự định giá cho mình một cái mức lương 10 triệu như thế thì nó không hợp lý nó rất là thấp thấp là thấp cái nghĩa đó chứ không phải là thấp so với cái cái, cái cuộc sống mà không thể nào chi trả nổi đó, thì à, không phải là như vậy đó thì à, cái khi mà người nước ngoài cho nên là mình cũng hy vọng là à, chính phủ hay là À, có cái nâng cái mức danh lương của người dân lên để mà những cái công ty nước ngoài họ giàu hoặc phải trả họ cái mức lương cao hơn để phù hợp với cái cái năng lực của người Việt Nam phù hợp với ờ, cái cái, cái khả năng của người Việt Nam đáp ứng được chứ không phải là ờ, cứ đè cả cái giá thấp để mà kêu gọi đầu tư à, thì à, nước ngoài giàu thì cũng không hay à, như vậy thì nó cũng không đúng với cái năng lực cái thực lực của người Việt của mình đó là như vậy còn đối với mức lương 10 triệu thì như mình đã phân tích thì cuộc sống việc ngọn vẫn ok còn để mà các bạn mua nhà hay mua xe hơi để làm giàu thì các bạn <laughs> buộc phải mức lương trên đó rất là nhiều lần thì các bạn mới đạt được đó thì uh, các bạn cũng được uh, ờ, cho nên là nhiều các bạn cứ, cứ sợ thì bạn ở dưới quê thì gòn cứ sợ uh, chưa chưa có lên á chưa có lên nhưng mà thăm dò hỏi ừ lên ờ, công ty hỏi phải lương nhiêu nó đọc tin tức đọc báo thấy người ta tiện nó sáu bảy triệu bảy tám triệu cái đầu chán nó ừ cho nó phải 10 triệu mới sống được thì không phải nha các bạn chống được hết có đầy đủ tất cả các loại giá cho các bạn à, nhưng mà khi mà ở trên này á, thì nó sẽ có cái cơ hội hơn các bạn cái cơ hội để cho mình uh, bộc phát hơn ở dưới quê thì cái cơ hội nó ít dần nó nhỏ dần à, nhưng mà cái cơ hội thì nó chỉ đến với những cái người biết nắm bắt thôi nó chỉ biết đến những người biết nắm bắt thì nhưng mà có một cơ hội thì nó cũng đỡ hơn là không có cơ hội giống như các bạn mua một tờ giấy số vậy. nó cũng có một cái tia hy vọng hơn nhưng mà biết là khó chúng nhưng mà nó còn có một cái tia hy vọng hơn những cái người mà không có mua giấy số thì à, đó là những cái chia sẻ của mình về cái mức lương cũng như cái mức sống ở à, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh này à, nó là như vậy chứ không phải là nhiều người tại vì, vì có nhiều người á người ta ở mức mức sống cao á người ta ở một cái mức sống cao người ta chi phí chi, chi tiêu rất là nhiều người ta nhìn vô cái 10 triệu nó nói ta sống không đủ người ta áp đặt vô cho tất cả là sống không đủ thì không phải sống được hết phải sống được hết còn bị còn ví dụ như uh, nói thì mình chỉ nói về lương và mức sống chứ mình không nói về cái vị trí còn ví dụ như có những cái vị trí nào mà đó làm làm làm gì nhưng mà trả 10 triệu thì là thấp thì là thì là mình chưa bàn tới uh, nhưng mà mình chỉ bàn về cái mức sống của một cái mức lương 10 triệu thì vẫn ok cho hai người con hai vợ chồng là mỗi người 10 triệu nha vẫn ok và sống vẫn ok khỏe không vấn đề gì nhưng mà chỉ có mua nhà à, mua xe hơi hay là những thứ đặc tiện khác thì à, rất là khó rất khó rất khó nha rất là khó nhưng mà về cái cuộc sống à, ăn uống đi lại ăn nhà hàng đi du lịch chẳng hạn thì có có thể có có có được ví dụ như có đứa có con thứ hai rồi á thì nó vừa đủ thì ví dụ như hai ba năm mình đi chơi một lần cũng được thì nhớ cái cuộc có nghĩa là cuộc sống nó rất là thoải mái rồi không có thoải mái à, nó không phải là quá quá tệ còn ví dụ như thấp hơn cái mức đó thì mới gọi là tệ mới gọi là thấp và vừa đủ dạ, khó có nghĩa là thấp hơn mức đó thì vừa đủ ví dụ như mức lương 4 triệu 5 triệu đi các bạn vẫn sống được sống được vừa đủ nhưng mà phải ăn gói ghém nữa thì nó hơi khó khăn thì cái cuộc sống gì nó nó tệ quá à, cho nên thì à, thì cái khi mà người ta phát tiền trợ cấp cho các bạn các bạn cũng thấy cái mức lương một dưới 4 triệu thì người ta mới phát tiền trợ cấp còn trên đó là người ta không có nghĩa là người ta đã có tính toán à, có, có nghiên cứu à, bao nhiêu là đủ cho cái cuộc sống của mình bao nhiêu là có thể cầm cự được đó chứ không phải là à, khơi khơi tự nhiên người ta quăng ra những cái con số như vậy cho nên là nhiều bạn à, đừng, đang sống ở mức cao đừng có đặt vô làm cho những cái bạn khác người ta bị nhục chí các bạn với những người mới ra trường làm gì kiếm được 10 triệu ví dụ 25 tuổi các bạn là đã đi làm 3 năm hai đi 25 tuổi bạn đi làm 3 năm có kinh nghiệm rồi thì cái mức lương 10 triệu của bạn rất là dễ đạt rất là dễ đạt nha với điều kiện là các bạn phải có kinh nghiệm trong một cái lĩnh vực đó còn những cái bạn nào mà thường xuyên nhảy qua nhảy lại liên tục á à, thì à, khó nghe các bạn khó đạt được à, khó đạt được chỉ đạt được là do à, cái đời sống nó lên đời sống nó lên thì, thì cái mức lương giống như nãy mình nói chính phủ người ta đã nâng lên thì nó nâng theo thôi chứ thật sự là cái năng lực của các bạn không đạt được cái mức 10 triệu đó cho nên là các bạn đừng có à, phóng và phóng lợi các bạn làm chuyên một cái các bạn giỏi cái đó rồi các bạn sẽ nhảy qua cái khác rất là ok là là là là, là, là đạt còn các bạn phóng qua phóng lợi tìm kiếm một thứ gì đó nó nó cao hơn cái năng lực của mình thì đó là điều không nên các bạn đó là điều không nên ừ. cái lương nó phụ thuộc cái năng lực của bạn khi các bạn năng lực các bạn có năng lực các bạn cao tự nhiên lương của bạn tăng tự nhiên công việc của bạn sẽ rất là dễ dàng các bạn gọi chỗ người ta gọi người ta kêu các bạn đi làm cho người ta thật sự là như vậy nha chứ không phải là ấy đâu còn không à, các bạn không phải vất vả đi nạp abc không vấn rất bịch bịch rồi đạt đâu các, cái những người đó là những người thật sự chưa có đủ năng lực đó cho nên cái năng lực của các bạn rất là quan trọng thì ờ, mình chỉ có thể chia sẻ với các bạn là như vậy à, để cho các bạn hiểu được cái mức sống thì cái ờ, cái video này được ờ, làm vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 rồi các bạn đôi khi nhiều năm tới các bạn coi là cái video này thì các bạn nói sai thì <laughs> nó không không không không đúng nữa tại vì nó đã khác thời điểm rồi à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn